Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettech 88. Như anh em cũng đã biết, những năm gần đây thì ThinkPad luôn là dòng sản phẩm laptop mà được các lập trình viên săn đón và tin dùng. Không phải ngẫu nhiên mà những coder hay những kỹ sư đồ họa lại tin dùng dòng máy ThinkPad bởi ờ, sự bền bỉ, ổn định chính là yếu tố then chốt giữ chân người dùng ThinkPad. Và anh em có thể thấy rằng hiếm có dòng laptop nào lại có số lượng fan trung thành và đông đảo như ThinkPad. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không bàn về những thứ mà mình vừa nêu trên Thay vào đó, mình sẽ cùng anh em bàn luận về chủ đề sự khác biệt giữa ThinkPad nhập khẩu Mỹ và ThinkPad nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo anh em, thì chúng có sự khác biệt nào không? Nào, hãy cùng mình khám phá ngay trong video này nhé! Lý do mà mình làm video chủ đề này chính là vì có quá nhiều bạn muốn mua máy chạm đến từ ThinkPad mà cùng một dòng, mỗi cửa hàng lại niêm yết một mức giá khác nhau Nguyên nhân khiến sự chênh lệch với mức giá này chính là nằm ở nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Hệ thống nào nhập được máy trực tiếp từ Mỹ, giá bán sẽ cao hơn một vài triệu đồng so với các cửa hàng nhập máy từ Trung Quốc thông qua các thương lái. Vậy, sự chênh lệch về giá bán như vậy thì chất lượng sản phẩm có khác biệt gì hay không? Đây là một câu hỏi mà mình đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu mới có được câu trả lời. Câu trả lời như thế nào ư? Anh em hãy cùng xem đến cuối video này nhé. Mình xin cam đoan với anh em rằng máy nhập trực tiếp từ thị trường Mỹ về Việt Nam có chất lượng sản phẩm tốt hơn hẳn so với những máy nhập từ thị trường Trung Quốc. Nhiều anh em sẽ phản đối rằng ThinkPad được sản xuất ở Trung Quốc rồi xuất đi các nước thì làm quái gì có sự khác biệt nhau. Đúng vậy, tất cả chúng đều được sản xuất trên một dây chuyền cùng một tiêu chuẩn thì sẽ không có sự khác biệt. Nhưng đó là những chiếc máy mới nguyên hộp, còn video này chúng ta đang bàn về những chiếc máy đã qua sử dụng. Nếu đặt trên bàn hai chiếc máy ThinkPad cùng chủng loại thì anh em có thể dễ dàng phân biệt được chiếc máy nào nhập từ Mỹ có chất lượng tốt hơn hẳn so với những chiếc máy từ Trung Quốc. Bằng mắt thường chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được độ mới của hai chiếc máy. Chiếc máy nhập từ Trung Quốc có ngoại hình xấu hơn, cũ hơn và đôi khi chúng còn bị các thương lái thay thế các linh kiện trước khi nhập về Việt Nam. Điều này làm mất đi độ zin của chiếc máy và mình tự tin khẳng định với anh em rằng 50% máy cũ nhập từ Trung Quốc về Việt Nam đã bị thương lái thay thế linh kiện. Còn đối với máy nhập khẩu từ Mỹ thì sao ạ? Dường như là máy còn zin đến từng con ốc một. Và chúng ta sẽ chẳng cần quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm bởi chúng còn zin và hầu như đó là những chiếc máy lướt còn mới đến 99%. Nếu giải thích đến đây mà vẫn có anh em nào cảm thấy chưa thỏa đáng thì mình sẽ phân tích kỹ và sâu hơn để anh em có thể nhận ra vấn đề này nhé. Tại sao mà máy nhập từ Mỹ mới hơn, zin hơn máy tự nhập từ Trung Quốc? Chúng ta hãy cùng nhìn rộng hơn để thấy được sự khác biệt này. Đó chính là khác biệt từ lối sống của người phương Tây và người phương Đông nghe có vẻ hơi khó hiểu trừu tượng anh em nhỉ? Thật vậy, người phương Tây có thói quen update các sản phẩm công nghệ trong thời gian ngắn, còn người phương Đông thì sao? Dùng cho đến khi nó hỏng rồi mang đi sửa, sửa không được thì mới được mang đi bán đúng không ạ? Và đây chính là nguyên nhân khiến chất lượng ThinkPad nhập từ Mỹ khác với chất lượng ThinkPad nhập từ Trung Quốc đấy anh em ạ. Nếu giải thích đến đây thì à, chắc anh em đã hiểu ra đến 99,69% rồi, phải không ạ? Nếu anh em nào hay quan tâm đến các sản phẩm iPhone cũ thì để biết rằng 100% iPhone cũ nhập về Việt Nam đều thông qua mấy bố buôn lái bên Trung Quốc. Họ thu mua iPhone cũ, hỏng từ khắp nơi trên thế giới. Họ mua từ nhà mạng cho đến hệ thống sửa chữa lớn, đem về tút tát, sửa chữa rồi lại đẩy chúng sang các nước đang phát triển và thu về món lợi nhuận không hề nhỏ. ThinkPad cũ nhập từ Trung Quốc cũng vậy, phải qua tay mấy bố buôn lái rồi mới đến các cửa hàng ở Việt Nam. Chưa kể linh kiện máy bị hỏng hóc và phải thay thế, nhẹ thì thay pin, thay vỏ, còn nặng thì thay cả cụ màn hình, rồi cạc, rồi chip. Nói chung là không biết đâu mà lần cả. Còn ThinkPad nhập từ Mỹ thì sao ạ? Cũng là qua tay các thương lái nhưng chất lượng sản phẩm tốt hơn vì như yếu tố mình đã phân tích ở bên trên, người phương Tây thì họ hay dùng lướt và thích update đồ công nghệ mới nhất. Chính vì vậy mà các sản phẩm trông chẳng khác gì những chiếc máy mới cả. Điều này có lợi cho người tiêu dùng không ạ? Chắc chắn là có rồi. Hãy thử so sánh xem bạn mua một chiếc máy cũ hàng lướt giá đắt hơn một chút được nhập khẩu từ Mỹ và so sánh với một chiếc máy cũ nhập từ Trung Quốc có giá rẻ hơn, chất lượng kém hơn thì anh em sẽ chọn máy nào? Cái đó thì chắc là anh em tự cân nhắc phải không ạ? Và ngay từ khi làm video này thì mình cũng đã xác định tâm lý là sẽ nhận được nhiều gạch đá từ anh em Nhiều anh em sẽ bảo mình ờ, xính tây, bài tàu hay này nọ Thực tế thì không phải như vậy Mình chấp nhận đánh đổi chi nhiều tiền hơn để mua sản phẩm đúng với giá trị thực của nó và thứ mà mình cần ở một chiếc máy tính chính là sự ổn định và bền bỉ theo thời gian chứ không cần mua một chiếc máy giá rẻ mà không ổn định. Và chắc anh em cũng như mình thôi, rất sợ khoản mua một chiếc máy tính giá rẻ rồi chúng lăn ra hỏng hóc. Khi đó lại mất thời gian, tiền bạc đi sửa chữa, có khi tính tổng chi phí chúng còn hơn cả một chiếc máy mới nữa đấy. Và tiếp đến chúng ta phải kể đến sự chênh lệch về giá bán. Điều khác biệt thứ ba chính là giá bán. Hầu hết các máy ThinkPad nhập trực tiếp từ Mỹ về thì đều có giá bán cao hơn 10 đến 15% so với những chiếc ThinkPad nhập từ Trung Quốc. Ví dụ điển hình là chiếc ThinkPad P50 mình đang có ở đây đang được Viettech 88 bán với giá 26 triệu. Còn ở một số cửa hàng khác, họ chỉ niêm yết ở mức khoảng 24 triệu mà thôi. Nguyên nhân dẫn đến giá bán của chúng có sự chênh lệch, thứ nhất là ở chất lượng. Điều thứ hai chính là chi phí vận chuyển. Chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam thì chắc chắn là chi phí vận chuyển sẽ đắt gấp đôi, gấp 3 so với chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam Điều này khiến cho giá thành sản phẩm đội lên đôi chút. Và qua bài phân tích vừa rồi thì sau đây mình sẽ tổng kết lại 3 điểm khác biệt cơ bản nhất giữa ThinkPad nhập Mỹ và ThinkPad nhập từ Trung Quốc. Thứ nhất là sự khác biệt đến từ chất lượng sản phẩm, thứ hai là sự khác biệt đến từ nguồn gốc xuất xứ và thứ ba chính là sự chênh lệch về giá bán. Vậy nên mua sản phẩm đến từ Trung Quốc hay đến từ Mỹ? Câu trả lời của mình là nếu anh em có tiền, không băn khoăn về vấn đề tài chính thì hãy chọn cho mình một chiếc ThinkPad nhập khẩu từ Mỹ còn nếu anh em nào không dư giả về tài chính thì có thể chọn cho mình một chiếc máy nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hãy chọn mặt mà gửi vàng, hãy chọn những hệ thống bán laptop nhập khẩu uy tín nhất để chọn mua cho mình một chiếc máy tính ưng ý nhất và hãy test thật kỹ trước khi xuống tiền anh em nhé. Còn à, nếu anh em hỏi mua ở đâu uy tín à, hãy đến ngay Viettech 88 55 Nguyễn Khang anh em nhé. Còn bây giờ, vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.